Rồi xin được ờ, kính chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề liên quan tới cái ờ, cục lạnh thôi. Thì ờ, như các bạn cũng biết á, nếu chúng ta sử dụng một cái máy lạnh trong một thời gian dài ha thì chúng ta sẽ gặp một cái hiện tượng là nó có hiện tượng là kêu kêu rè rè rè, rè hoặc là kêu ở cái tiếng kêu là rét rét lớn hơn ở trong cái cục lạnh trong cái phòng của chúng ta sử dụng và đây là cái cục lạnh. Thì ngày hôm nay á à, chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là xử lý cái hiện tượng mà cục lạnh bị kêu thì trong cái ờ, vấn đề kêu các bạn biết là nó có hai ba cái trường hợp lần có trường hợp kêu có tiếng kêu như là dế nó gái vậy đấy kêu rét rét rét nhỏ nhỏ nhỏ khi mà chúng ta sử dụng trong cái phòng kính á à, phòng mà chúng ta sử dụng trong máy lạnh á bắt đầu là nó là cái tiếng kêu đó làm chúng ta rất là khó chịu và gây cái cảm giác là hơi bị khó ngủ còn thí dụ trường hợp thứ hai á thí dụ mà nó kêu nó kêu cái kiểu mà như xào gió cái sạc cái xào cái xào có lúc có lúc không lúc có lúc không thì đó hiện tượng đó là gọi là hiện tượng xào gió thì lúc đó chúng ta cần kiểm tra lại cái máy lạnh có bị dơ hay không hoặc là cái lưới hoặc là cái lưới của mình đó, nó bị dơ ha quý vị các bạn ha chúng ta cần xử lý đó rồi vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một cái à, hiện tượng là cái tiếng kêu nó bị rè rè rè nhỏ nhỏ như là dế gái để quý vị các bạn thì cái hiện tượng đó được gây ra cái nguyên nhân đó được tạo ra bởi một cái bạc đạn gọi là bạc đạn thao nó nằm ở phía bên tay trái của cái cục lạnh ha bất kể một cái máy lạnh cục lạnh nào nó cũng ờ, được thiết kế cái loại bạc đạn nằm bên tay trái quý vị các bạn ha bây giờ chúng ta sẽ tháo nó ra thì mình chỉ với các bạn biết cái vị trí nó nằm ở đâu và cái cách xử lý à, cái tiếng kêu bị rè rè rè rè giống như là dế nó gái đó đó chính là cái hiện tượng mà hai cái kim loại khi nó bị khô dầu khô mỡ nó cọ lại với nhau nó tạo nên cái tiếng kêu đó rất là khó chịu khi mà cái người dùng sử dụng trong lúc mà cái phòng mà nó yên tĩnh đó, thì nghe rất là rõ ha thì nếu mà biết cách xử lý thì chúng ta sẽ làm cách dễ dàng thôi cũng không có tốn tiền để mà kêu gọi anh em thầy thợ tới để mà làm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc luôn bây giờ mình sẽ trước tiên sẽ mở cái mặt nạ này ra ha mở bụng ra hết và sau đó hướng dẫn các bạn tháo cái loại bạc đạn ra và sẽ quay cho các bạn xem cái bạc đạn hình thù như thế nào và cách xử lý ra làm sao ok hai quý vị các bạn ha thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành mình à, làm cái công đoạn này đây mình sẽ mở hai móc dưới đây ra rồi khi mà thực hiện cái điều này chúng ta cần phải chuẩn bị một cái à, một cái miếng mỡ bò để chúng ta tra vô cái bạc đạn mà bị à, khô đó ha thì ờ, trong cái trường hợp mà bị kêu như vậy á, các bạn phân biệt giữa hai cái tiếng kêu một cái tiếng kêu uh, to lớn là ý là nó là cái cọ nó có thể cọ cái quạt hoặc là cái motor quạt lâu ngày nó bị phần rô to với cái phần sao to nó bị hư rồi còn cái tiếng kêu mà chúng ta sắp xử lý đây á là cái tiếng kêu với nghi dế nó gái á là do hai cái phần kim loại nó cọ lại nhau nhưng mà lúc nó có lúc nó không đó là cái hiện tượng mà cái bạc đạn thao này nó bị hư thì chúng ta sẽ xử lý nó ha. mình chuẩn bị mình mở ra gỡ lưới ra trước luôn bỏ ra trong kia rồi chút xíu này gắn lại sau gỡ lưới ra luôn rồi mở hang này ra và đây nè các bạn cái bạc đạn ờ, mình nói với bạn là nằm ở trong đây nó sẽ nằm cố định về giữ nhiệm vụ của nó giữ vai trò chịu cái hoạt động sóc lại nó nằm ở phía này bây giờ chúng ta sẽ mở ra này ha à, làm thế nào để quay cho các bạn xem dễ xíu đây hơi khó để các bạn coi mình sẽ nâng cái này lên cái thấy các bạn sẽ dễ coi hơn coi hơn bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này ra ha à, mình lưu ý nha ở đây toàn là những cái ngàm ngàm đây nè một ngàm mình ngàm thứ hai tắt nhẹ nó ra mình nâng nó lên mình sẽ nâng cho gì coi tắt nha ha à. cái tay chúng ta tách như thế này tách vừa vừa thôi đừng làm mạnh quá nó gãy tách như thế này thôi rồi để ý cái ngàm nhỏ nằm đây nè ha mình sẽ bung nó lên giật cái lên giật cái lên cao để cứng nha quý vị gỡ cái máng này ra trước em gỡ cái máng ra trước quên ở đây có một con ốc này đây này các bạn ha các bạn để ý nè đây có con ốc chỗ này mình gỡ cái máng ra mở mở con ốc này ra mới được rồi bắt đầu chúng ta sẽ mở đây mình mở ra ha như thế này để các bạn lưu ý là cái cục này nè cục này là cục bạc đàn nó cũng còn mở bò nữa nhưng mà nó khô rồi thì các bạn xem đây nè đây là các bạn đạn thao nha ở đây nó cũng còn mở bò nhưng mà nó muốn mòn rồi ha nó cũng muốn mòn rồi bây giờ chúng ta sẽ tra miếng mở bò vô đây và sau đó chúng ta gắn lại vị trí cũ thì uh, cái hiện tượng này nó sẽ được khắc phục em bây giờ mình dùng cái mở bò thì các bạn cũng yên tâm đi mở bò nào cũng được thì chúng ta ra ngoài mua cái tiếp mở bò nó khoảng chừng đâu mấy ngàn đồng như vậy nè mình uh, ờ, chét vô mình chét vô trong cái ờ, cái chỗ cái lỗ tròn tròn này ha cái lỗ tròn tròn vô ở đây nè mình chét nó vô cho phủ kính luôn nhưng mà khi gắn vô các bạn để ý cái ngàm của nó nha các bạn chúng ta gắn phải đúng cái ngàm chứ nếu gắn không đúng là nó lại bị trật bản lề đây mình đã gắn lại rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gắn trở lại cái chỗ này nè chỗ này nè đó, các bạn xem nha chỗ này mình gắn lại cái chỗ này nó nằm tiếp giáp ở đây nè nó nằm dính vô trong đây luôn đó thì chúng ta lưu ý nha mình gắn phải đúng rồi bây giờ mình đưa nó lên trên này gắn nó vô trong đây cho nó nằm mình xây thử đặt cái vị trí là các bạn lưu ý cái ngàm ở chỗ này ha à, mình lưu ý chỗ này nha cái chỗ này là cái kẻ đây nè nó nằm đúng cái vị trí kẻ dưới đây luôn có cái kẻ nhỏ nằm đây nè các bạn ha thì khi chúng ta gắn vào chúng ta cũng phải làm đúng cái cách như vậy chứ gắn mà không có đúng á rồi nó bị sẽ bị lệch nó chạy cái quạt nó sẽ bị kêu thì chúng ta gắn là như thế này rồi mình đưa vô coi như thế nào đã ok chưa đã rồi ok rồi đó rồi sau khi mà mình đã đã gắn xong rồi á có nghĩa là mình gắn đúng cái vị trí này các bạn thấy không hay cái cái, cái ngàm nó có cái kẻ cái này nè đó chúng ta phải gắn vô đúng cái khớp ở chỗ này và sau đó chúng ta lấy cái tay quay nhẹ nó đó nó phải trơn tru như thế này thì mới được rồi bắt đầu mình ráp trở lại thôi thì cái hiện tượng này cái cách này đứng ở cái vị trí thấp thì nó làm không sao nhưng mà một số cái máy nó treo ở trên cao thì đòi hỏi cái người thợ phải bắt cái thang lên làm và đây là cái cách mở cái máy nó nhanh nhất ha và nó gọn gàng nhất để chúng ta có thể thực hiện và giải quyết cái hiện tượng mà bị ờ, kêu ồ trong này nó dơ quá trời luôn nè trong đây quá dơ luôn nè bụi quá trời luôn thì giải quyết cái hiện tượng là bị ờ, kêu ờ, do bạc đạn thì trong một cái máy lạnh chúng ta có hai cái vấn đề liên quan tới tiếng kêu thứ nhất bà đạn thao và thứ hai cái bà đạn của cái quạt đằng kia ha à, trong này có cái quạt nữa nè các bạn ha à, đó các bạn thấy trong đây có cái, cái mô tư quạt nằm đây nữa nè trong đây có mô tư quạt thứ hai thì trong cái quạt này nó có hai cái bà đạn nữa tổng cộng là có hai hướng trái và phải đều bà đạn hết có nhiều các bạn à, đi làm á thì à, khắc phục trường hợp bên đây thì các bạn lại không có biết các bạn đi xử lý cái trường hợp bên cái mô tư quạt bên đây thì điều đó là nó lại không có đúng rồi nó vẫn gây ra cái hiện tượng cũ và không giải quyết được vấn đề cho khách hàng ha các bạn ha rồi chúng ta lưu ý bây giờ chúng ta gắt vô mình ráp lại y vị trí cũ ha đây các bạn nhẹ nhẹ tay chỗ này mình ráp lại đúng cái vị trí cũ mới được nha quý vị phải đúng ngay chọn ốc dưới đây mới được đây mình sẽ đẩy nó vô nó hơi khó chịu nha đó nó đó nó phải vô vô đúng cái khớp ở chỗ này và cái lỗ đây luôn đây nó có cái lỗ thứ hai để chịu ngàm này lại nè đây chỗ này nha khớp khớp đầu tiên khớp thứ hai và đặc biệt là chỗ này cái con ốc nằm này phải đúng cái vị trí của nó và chúng ta tiếp tục quay thử lại cái thử là coi cái quạt nó quay ok không à, cái quạt á mình lấy cái tay mình thử nè coi cái quạt nó quay như thế nào đó nó quay trơn tru nó êm là ngon lành rồi bắt đầu chúng ta bắt ốc trở lại thì đây là cái cách đơn giản nhất mà mình chia sẻ với các bạn về cái cách mà xử lý ờ, cái hiện tượng mà bị ờ, kêu tiếng như giống như dế kêu á, ở trong cái cái cái cái cái ờ, cái máy lạnh của mình rồi sau khi làm xong chúng ta sẽ gắn cái máy nước lại các bạn gắn đúng cái vị trí đàng hoàng nha nó có ngàm tất cả này đều có ngàm hết đây các bạn lưu ý nè gắn cái chỗ này nè phải vô đúng cái ngàm của nó nè thứ hai cái lỗ ốc ở đây đây phải vô đúng cái lỗ ốc này và đặc biệt cái ngàm ở đây cũng phải vô đúng cái ngàm luôn để nước ở trên đó nó từ trên nó chảy xuống nó sẽ đi theo đường kẻ này và rọt khỏi trong máng chứ nếu mà chúng ta gắn không ngay á thì nó sẽ gây hiện tượng chảy nước tùm lum luôn rồi coi như vậy thì chúng ta gần như là 70 80 phần trăm cái công việc của mình bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gắn lại mình tiếp tục mình gắn cái mặt nạ nó lại nha quý vị gắn lại sau đó là chúng ta cho chạy bình thường thôi là coi như nó xong rồi đâu gì đâu khó khăn đúng không rồi mình sẽ ráp cái ốc vít nó lại cho cái này nó ngay ngắn đàng hoàng lại là xong đó thì cái làm cái này cũng đơn giản thôi đối với chúng ta mà nếu mà những người mà mình ở nhà mình không biết á thì à, có thể là kêu thợ tới nhưng mà lúc đó là sẽ tốn một cái chi phí ít nhất cũng là trăm mấy hai trăm ngàn là bèo đó nha quý vị tại vì cái đoạn đường người ta đi xa rồi người ta xử lý cho mình nữa rồi người ta đem mở bò mở đồ lại người ta ờ, xử lý cái cái cái việc mà máy mình bị sự cố gì đó giải quyết xong thì trả công vậy thôi thì cái này là giúp cho các bạn à, ờ, có thể xem và tự làm ở nhà thì đây là cái máy bana nó cũng tương đối là dễ chứ nếu gặp mấy cái máy mà Trung Quốc á thì nó sẽ hơi khó khăn ha vậy chúng ta cũng uh, lưu ý khi mà mở những cái ngàm ra nó cực kỳ là khó nha nếu mà không biết cắt mở mở vô đó gãy hết trơn cái trời ok coi như là chúng ta đã hoàn thiện uh, xong cái chủ đề là xử lý cái tiếng kêu trong cái cục lạnh thì các bạn lưu ý nha trong cái vấn đề mà tiếng kêu trong cục lạnh nó gây ra là có hai ba cái hiện tượng mà mỗi một cái hiện tượng vậy nó đặc trưng cho một cái căn bệnh khác nhau của máy lạnh thì mình là giải quyết một trong những cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp sau một thời gian dài mình sử dụng thì cái mỡ bò của nhà sản xuất á, người ta có trét vô trong cái bà bi bà đạn thao đó đó thì khoảng chừng một thời gian ngắn sau nó bị khô và khi mà nó khô rồi á, thì kim loại giữa cái quạt lồng sóc cái cốt của quạt lồng sóc nó cọ với miếng cái miếng uh, bạc thao đó, thì nó sẽ tạo nên cái tiếng kêu mà có những khi khách hàng nó gặp á, người ta thường hay báo là à, lâu lâu lại kêu rét rét rét rồi có khi là chạy nó bị kêu liên tục còn có những cái trường hợp khách báo về là lâu lâu bị lâu lâu lúc thì có lúc thì không thì tất cả những hai hiện tượng đó đều chung một cái vấn đề là nằm ở cái bạc đạn bi này nằm ở cái bạc đạn à, lúc nãy mình có hướng dẫn các bạn thì chúng ta sử dụng một cái miếng mỡ bò như thế này thôi nè à, mình châm vô mình chét mình lắp đầy cái cái cái cái cái cái, à, cái ô điện là ok ha quý vị các bạn ha thì để mà kỹ nữa thì các bạn cùng với mình tra cấp điện vô rồi bắt đầu chúng ta lấy remote bấm thử là biết chắc cú nó bị không nhưng thường sau khi mình giải quyết như vậy á là bắt đầu là nó rất là êm ru ha nó sẽ không còn bị bất kỳ cái hiện tượng gì thì đó là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta ấy thôi thì bây giờ mình sẽ cấp điện vô à, thử cho các bạn coi luôn cho nó dễ ha rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ cùng nhau cấp điện vô các bạn thấy đây nguồn điện nó có rồi nè ha để bắt đầu mình cấp vô mình sẽ bấm remote tốc độ quạt cao lên coi có bị kêu gì không ha bây giờ mở lên nè mở lên rồi bấm remote rồi nó mở à, thì chúng ta sẽ để ý cái quạt lồng sóc nó quay như thế nào nó có bị kêu gì hay không nha các bạn đây mình sẽ nghiết ngước cái này lên cho các bạn coi nè đây chút xíu nó sẽ quay à, đang chỉnh chế độ auto để mình chỉnh chế độ quạt mạnh ra đó và nó sẽ quay đó nó quay nè quý gì? đó nó đang quay cực kỳ êm luôn ha à, quý vị ha nếu như chúng ta gặp phải cái trường hợp mà quạt nó bị kêu mà giống như cái tiếng dế mà lâu lâu nó kêu rét rét rét rét nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đó thì là chúng ta chỉ cần chầm một miếng mỡ bò vô trong cái phía bên tay trái này nè ha vô trong cái phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề của nó thôi cái à, bà đàn bi á ha quý vị các bạn ha quay xuống nhập sàn dễ coi thì à, coi như là chúng ta đã hoàn thiện xong là quạt rất là mạnh cái quạt đã quay rất là mạnh mà nó rất là êm ái nữa thì theo như bản thân mình à, cũng có lời khuyên cho các bạn mà những ai sử dụng những cái máy lạnh của mình ở nhà à, thường lượng là sau 6 tháng có nghĩa là sau khi bảo trì cũng nhắc chừng những anh em mà thợ điện lạnh đó họ lấy miếng mỡ bò đó họ chét vô cái và đạn bi đó thì à, chúng ta sẽ không có gặp cái tình trạng mà bị cái quạt nó kêu hay là lâu lâu bị tiếng dế nó kêu thì đó là cái hiện tượng là uh, vẫn thường hay gặp thôi nhưng mà khi mà anh em thợ tới bảo trì các bạn các bạn lên nên nên nhé nên ờ, nhờ các anh thợ họ chét một miếng mỡ bò vô trong bà đạn bi thì cái hiện tượng này sẽ không còn xảy ra đâu quý vị các bạn ha ok xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi cái ờ, cái video này ha thì uh, hy vọng rằng cái video này sẽ mang đến kiến thức bổ ích cho các bạn các bạn uh, bằng cái việc là xử lý cái tiếng kêu uh, trong cái cục lạnh của cái máy lạnh của phòng mình thì uh, mình hy vọng là với cái video này các bạn có thể uh, tự xử lý cái sự cố này ở nhà được tại nó cũng là đơn giản thôi chỉ là việc Ờ, khó ngay chỗ lúc đầu là mình tháo mặt nạ của máy lạnh ra thì ở đây là thấp thôi cái cái máy này đây mình chế sẵn mình lắp sẵn cái địa cái mô hình như thế này để mà có thể ờ, làm video cho các bạn xem chứ mà thực tế thì nó phải leo leo thanh cao bắt một cái thang lên nữa thì mở bung cái mặt nạ ra để mà chúng ta chét vô trong cái một miếng mỡ bò vô trong cái bà đạn thì sẽ giải quyết được vấn đề này thôi thế thì ờ, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video này xin hẹn gặp lại và gửi lời chào toàn thể quý vị các bạn ở video tiếp theo hãy nhớ like à, bấm nút đăng ký và bấm nút share để ủng hộ kênh cho mình nhé xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều xin chào